Khi Pháp sư âm nhạc mess up 4 bài hát khác nhau trên nền nhạc lý do là gì? Tình yêu đến với anh quá vội vàng Rồi ra đi trong phút chốc bàng hoàng Giọt nước mắt anh đã rơi, rơi rất nhiều cứ đi đi giờ anh đã hiểu em đã từng khóc vì anh chưa chắc chưa từng vì anh là người thừa anh xin dừng để gói ghém yêu thương tất nên nơi mà không một ai biết được giờ anh khóa